Hello, hello, xin chào anh chị em, nhà mình nghe rõ không? Nếu nghe rõ thì comment vào phần hố chat ạ. À. Nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment vào phần hố chat ạ. À. Để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi trưa hôm nay ạ. À. Anh chị em nếu comment, nếu nghe rõ thì comment vào phần hố chat ạ. Để chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. Buổi trưa hôm nay, ở à, trong buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ nói à, đôi chút về thị trường chứng khoán, à, về những cái uh, chỉ số VN Index đây là chỉ số VN Index ở ờ, uh, trong cái việc mà uh, hiện tại chúng ta đang thấy là ở trên một cái vùng gì ạ uh, rất là mỏng manh đây chúng ta gọi là vùng manh uh, có một số anh chị em thì có nói là đây là những vùng test test cung test cầu gì đó và liệu thị trường có lấy tiếp tục lên hay không ở đây là cái mà chúng ta có thể để lưu ý chúng ta sẽ nói về câu chuyện này sao ạ à, chúng ta cũng thể có quan sát về VN30 chúng ta cũng thấy những điều này Thế thì trước khi mà chúng ta phân tích vào cái điều này để chúng ta có thể quan sát về thông tin uh, diễn ra trong uh, thời gian vừa qua. Đầu tiên chúng ta nhìn về thông tin ạ. Những cái thông tin thì bao giờ chúng ta cũng nhìn về thông tin mang tính chất là chính thống. Thông tin mang tính chất gì ạ? Nó được uh, báo chí chính thống và được các uh, thông tin lân cận uh, mà chúng ta thấy là nó cần phải rõ ràng. Đầu tiên chúng ta thấy là tỷ giá uh, theo SI tỷ giá USD và đồng Việt Nam tăng mạnh nhất trong 4 năm tức là cái ở đây chúng ta thấy là USD và đồng Việt Nam tăng mạnh trong một năm tức là chúng ta đã giữ được cái tỷ giá khá lâu trong rất nhiều năm nhưng hiện tại thì tỷ giá chúng ta đang ở mức cao và rõ ràng là ở đây nếu nhìn xét về gì ạ à, một số các yếu tố tác động đến cái tỷ giá à, từ bây đến cuối năm à, hay là một số các ngân hàng này vượt thu đổi vượt là 23.5 tức là ở đây cái việc mà khi mà tỷ giá gia tăng thì có một số cái áp lực một là áp lực trả nợ của Việt Nam với nước ngoài cái thứ hai nữa là chúng ta áp lực thứ hai là áp lực về dòng tiền có thể rút ra nếu mà tỷ giá tiếp tục uh, gia tăng như này thì dòng tiền có thể rút ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc là cái khả năng vốn đầu tư công của Việt Nam có thể bị giảm giảm dần nên đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải lưu ý bao nhiêu anh hiểu rõ được điều này thì có thể comment số 2 đúng không ạ tức là nếu cái tỷ giá này mà nó tiếp tục gia tăng thì nó sẽ có thể bị ảnh hưởng đến cái việc mà rút vốn ra khỏi Việt Nam này hoặc là đầu tư công bị à, có thể bị điều chỉnh này hoặc là gì ạ nếu chúng ta nhập khẩu những mặt hàng từ nước ngoài vào Việt Nam tức là, thì lúc tỷ giá gia tăng thì nhập khẩu càng tăng thì chúng ta thấy là à, giá sẽ tăng dẫn đến có thể đến lạm phát ngoài ra còn gì nữa ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta vay nợ nước ngoài thì chúng ta cần phải trả bằng đồng nước ngoài nguyên USD nên chúng ta thấy là cái áp lực về về, về trả nợ cũng sẽ gia tăng nên đấy đầu tiên chúng ta phải theo dõi này vậy tỷ giá này nó tác động bởi cái gì thứ nhất là tác động bây giờ tác động bởi cái giá USD tức cái cái cái đồng USD này đồng USD này có xu hướng tăng nha liên quan vì sao đồng USD này có xu hướng tăng bởi vì đồng USD này nó tăng bởi vì thứ nhất là Mỹ thì đang gì ạ? lạm phát đang rất là cao nên họ có xu hướng là gì ạ lạm phát cao thì họ có xu hướng là tăng lãi suất khi tăng lãi suất thì nhà đầu tư có xu hướng là bắt đầu gì ạ nắm giữ đồng USD khi nhiều nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ đồng USD nên nó khiến cho đồng USD tăng giá thì anh em hiểu rõ cái điều này comment số số 3 khi mà đồng USD tăng giá thì người ta lại gì ạ đồng USD tăng giá thì người ta có xu hướng là giữ đồng USD và đặc biệt là người ta gì ạ? rút tiền về để chuyển sang USD nhiều hơn nếu anh chị em nào chẳng hạn ở Việt Nam nếu người ta đang sử dụng đồng nội tệ Việt Nam trong kho nhé trong kho người ta trong trong trong quỹ người ta đang có đồng Việt Nam thì người ta có xu hướng đổi sang đồng USD bằng cách nào đó để họ tạm thời là rút ra khỏi gì ạ khỏi cái cái cái ờ, đồng nội tệ Việt Nam đấy là cái cái mà chúng ta gọi là tư duy thôi còn thực tế nó có hay không thì chúng ta vẫn phải xem tiếp chúng ta nhìn <clears throat> một vài các thông tin nữa để chúng ta xem sau đó chúng ta sẽ đưa ra ở đây chúng ta thấy là vừa hôm vừa qua thì một số các thông tin đưa ra những cái thông tin mà nó không chính đáng nó không rõ ràng như hôm trước một số bạn có comment trên cái kênh của Dũng là hỏi về ai đó bị bắt như thực tế các bạn uh, tốt nhất là không nên uh, comment vào những cái thông tin mà các bạn chưa kiểm chứng bởi vì cái việc mà vi phạm pháp luật là các bạn có thể gì ạ bị gọi lên đấy uh, bộ công an có thể gọi lên bất cứ lúc nào nếu chúng ta đưa ra thông tin mà trái pháp luật và cái này nó làm phiền phức chúng ta thì ở đây chúng ta cũng thấy là uh, những cái thông tin như này là thông tin rất rất bình thường ở trong đầu tư chứng khoán thì các bạn biết rằng là uh, trong bất cứ một cái xu hướng đặc biệt là xu hướng giảm như thế này thì, thì thông tin nó luôn luôn được bơm ra để nhằm mục đích là đẩy cổ phiếu đi xuống có thể là có thể thâu tóm có thể là gì ạ làm uh, họ có thể thâu tóm hoặc là họ uh, có nhiều yếu tố khác nữa dẫn đến là có cái cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bây chúng ta quay trở lại về thị trường thế thì khi mà chúng ta phân tích về thị trường thì chúng ta sẽ cần phải hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu chúng ta nhìn về toàn cảnh nhé đây nhìn về toàn cảnh thì trong cái toàn cảnh đây là chúng ta trên biểu đồ biểu đồ gì ạ đây là biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là nếu trên biểu đồ tuần thì rõ ràng là trong những cái tuần gần đây thì những cái biến động giá bắt đầu nó có xuống giảm dần thực tế là những biến động giá nó có xuống giảm dần đấy khi mà nó gặp vùng hỗ trợ này vậy khi mà biến động giá có xuống giảm dần thì về cơ bản nhé về cơ bản là nó không có bị áp lực bán ra quá lớn tuy rằng gì ạ biên độ ở đây chúng ta là nhỏ biên độ rất là nhỏ khi nó gặp vùng hỗ trợ này biên độ rất nhỏ nhưng ở đây chúng ta thấy là ở đây nó chỉ hiểu đơn giản là gì ạ hiểu đơn giản là với cái biên độ nhỏ như này với biến động nhỏ này là chúng ta thấy là nó không có áp lực bán ra thôi còn thực tế là khi mà gì ạ một cái thông tin nào đó như giả sử như là Fed lại tiếp tục nâng lãi suất lên 0.75 à, tức là ở điểm nữa thì rõ ràng là cái việc mà bị phá vỡ tức là cái áp lực bán vỡ ra hoặc là áp lực mà rút tiền ra khỏi à, À, Việt Nam có thể diễn ra nên ở đây cái xu hướng có thể bị bán ra tiếp tục nên chúng ta cũng tiếp tục theo dõi sát cái diễn biến của thị trường thế thì khi mà chúng ta nhìn với cái diễn biến như này thì nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần phải ứng phó như nào thì về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là rất nhiều các chuyên gia các bạn nhớ nhá các chuyên gia cả cả Quang Dũng DVD có thể các bạn cũng đừng tin à, Dũng chia sẻ ở đây là để mang tính chất là các bạn tham khảo thôi các bạn đừng có nghe bất cứ chuyên gia nào cả bởi vì khi bạn tất cả những gì bạn biết bạn hiểu đó là do cái kiến thức của bạn tuy nhiên thì bạn phải xem xem này những cái điều này nó có đáp ứng được uh, cái phản ứng của thị trường hay không chẳng hạn bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là nếu về góc độ nào đó trong quá trình nhịp giảm đầu tiên của chỉ kỳ thị trường đây là vùng hỗ trợ mạnh thì thường là nó sẽ có quá trình kéo dài đôi chút để gọi là hỗ trợ nhưng tuy nhiên thì phần lớn sau khi hỗ trợ này thì thị trường vẫn còn rất nhiều dòng tiền ở đây vẫn còn nhiều tiền ở đây 85% nhà đầu tư cá nhân vẫn đang giữ tiền ở đây thì việc mà gì ạ các tổ chức rút ra thì cái việc mới bị gãy hoặc còn bị giảm sâu hơn tức là giảm sâu hơn thậm chí là giảm đến gì ạ à, một nghìn thậm chí là 900 điểm nào có thể diễn ra các bạn nhớ nhá thế thì câu chuyện ở đây là nếu bạn là nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta thấy là nếu bình thường chúng ta thấy là rõ ràng nếu thị trường vào 900 điểm và các cổ phiếu mà chúng ta mua ở trong đoạn này sẽ sẽ có những cổ phiếu không bao giờ nó quay trở lại cái giá cũ có nhiều cổ phiếu sẽ không bao giờ quay trở lại cái giá ban đầu nha rất nhiều cổ phiếu sẽ không quay trở lại bao giờ nó phải mất hai ba năm thậm chí là mất nhiều năm thế thì nếu mà nó như vậy thì tội gì chúng ta cần phải đầu tư như vậy chúng ta đầu tư như vậy thì chúng ta sẽ gì ạ bị thua lỗ rất là nặng bởi vì mỗi một quá trình như vậy bây giờ chúng ta đang có thể là nợ ngân hàng đúng không có thể là vay vốn của bà người thân đúng không ạ có thể là gì ạ à, dùng tiền của vợ của chồng để đầu tư hoặc là gì ạ à, chúng ta có thể là dùng số vốn cá nhân chúng ta đầu tư nhưng rõ ràng là cứ đầu tư là bị thua lỗ nếu chúng ta xét về trong giai đoạn ngắn này thì 99 95 phần trăm các nhà đầu tư chứng khoán đang thua lỗ vậy tại sao chúng ta lại không chơi một cuộc chơi đó là xu hướng thị trường nó lên này thì mua là thắng mà chúng ta lại cứ tiếp tục mua trong chu kỳ thị trường đi xuống mua là lỗ mua là lỗ vậy bạn nghĩ điều gì ạ à? nếu trong cái cái một là gì ạ à? mua là thắng và thứ hai là mua là lỗ thì theo các bạn bạn thấy là cái lựa chọn cái phương pháp nào nó đơn giản hơn ạ à? lựa chọn phương pháp nào nó kiếm cho bạn lợi nhuận hơn lựa chọn cái phương pháp nào bạn đỡ phải đau đầu hơn lựa chọn phương pháp nào bạn cảm giác là thoải mái hơn vậy nếu chúng ta lựa chọn một cái phương pháp mà chúng ta không kiểm soát được cái xu hướng tình hình kinh tế vĩ mô không kiểm soát được những cái chính sách của chính phủ thế giới như nào mà nó trong xu hướng giang giảm này mà chúng ta lại tiếp tục mua tiếp tục mua để mong rằng là cổ phiếu mua giá rẻ thì theo các bạn nếu bạn nghĩ rằng các bạn mua một cổ phiếu giá rẻ trong một xu hướng giá giảm mà nó bất lợi cho chúng ta thì chúng ta có mua không ạ còn vâng, nếu chúng ta mua một cái cổ phiếu mà trong xuống tăng nó giá tăng nhưng nó lại mang lợi nhuận chúng ta thì theo các bạn nếu bạn lựa chọn phương án 1 tức là giá rẻ comment số 1 các bạn lựa chọn phương án 2 đó là gì ạ trong xuống tăng mua cổ phiếu tăng trưởng comment số 2 nếu bạn cần comment xem là các bạn lựa chọn phương án nào ạ rõ ràng chúng ta cần phải gì ạ phải viết ra từ cho phải có mục tiêu ạ không phải chúng ta cứ mong muốn rằng là sau 5 năm 6 năm chúng ta sẽ có lợi nhuận là 100% thực ra mục tiêu chúng ta cần phải có mục tiêu ngắn hạn trong 6 tháng mục tiêu trong uh, dài hạn một chút là trong gì ạ một năm hoặc là một năm rưỡi và dài hơn nữa là à, 6 tháng như thực tế là chúng ta có thể là 6 năm nhưng chúng ta có thể thấy rằng là nếu bạn đặt ra mục tiêu trong 6 năm thì điều gì diễn ra nếu 5 năm điều gì diễn ra các bạn có thể nhìn vào bức tranh này các bạn nhìn thấy bức tranh trong 5 năm nếu các bạn đặt ra mục tiêu của bạn đầu tư chứng khoán 5 năm các bạn nói nhìn về sự được đấy ạ à, các bạn nhìn vào sự thực đi ạ đấy thế thì bây giờ chúng ta thấy là nhà đầu tư hôm nay có mua chứng khoán được không thì đây là đang nói đang trả lời mà đúng không đang chúng ta đang trả lời vậy hôm nay có mua được không đơn giản thôi ạ à. chúng ta là những người mà rất là thông minh chúng ta chỉ nhìn này trong xuống tăng thì chúng ta mua ở đâu cũng thắng ở trong xuống giảm mà chúng ta vẫn cứ nghe người ta bảo chúng ta mua vào thì cái câu chuyện điều diễn ra nhưng bây giờ chúng ta thông minh nhá bắt đầu anh chị em thử thông minh xem là nếu bây chúng ta đầu tư 5 năm nếu quan sát biểu đồ đầu tư này chúng ta đầu tư 5 năm thì điều gì diễn ra chúng ta chả biết là cổ phiếu khi nào nó lên khi nào nó xuống nhưng sau 5 năm thì điều gì diễn ra quan sát ở đây ạ quan sát trên biểu đồ tổng thể đây là cái biểu đồ tuần của cái chỉ số vn index điều gì diễn ra điều gì diễn ra nên nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi như vậy là chúng ta sẽ tự gì à, khai thông bế tắc cho đầu tư chúng ta tự khai thông được cái tư duy của đầu tư chúng ta Đúng chưa? robot phái sinh à ôi robot phái sinh à đừng có cho người ta vào robot phái sinh người ta lại cháy tài khoản hết bạn nhá tại vì thực tế là gì ạ à? số đông là là, là là chết trong đầu tư phái sinh ấy. nên là các bạn không nên cho ở đây tại vì kênh của Dũng cũng không mong muốn là chúng ta đầu tư mong gì là robot mới là mong cái gì mong kiếm tiền nhanh các bạn đồng ý comment số 1 đúng không ạ nếu anh chị em đồng ý comment số 1 tức kênh này không phải là so robot không phải là không muốn bỏ công sức không muốn tư duy để kiếm tiền thật nhanh kênh này không dành cho những ai muốn kiếm tiền thật nhanh kênh này dành cho những ai có tư duy đúng có chiến lược đúng và có hành động đúng thôi nên các bạn lưu ý cho Dũng là chúng ta không dùng robot và thứ hai là các bạn cũng không chia sẻ những cái thông tin mang tính chất là tiêu cực ở đây bởi vì tiêu cực nó làm chúng ta mất năng lượng và tiêu cực nó làm cho chúng ta không đi đúng hướng bởi vì bây giờ rác ở trên thị trường nó rất là nhiều các thông tin ở các đội nhóm là nhiều thứ khác nó khiến cho chúng ta gì ạ không biết là lựa chọn cái nào cho đúng nhưng các bạn nếu là một nhà đào tạo nha theo các bạn nha nếu một là nhà đào tạo nếu một nhà mà hỗ trợ cho nhóm khách hàng thì theo các bạn Dũng muốn là nếu với nhà đào tạo nhà hỗ trợ cho khách hàng của mình thì Dũng có muốn là, là yêu cầu anh chị em phải đứng ngoài không ạ các bạn thử đặt ra không ạ Dũng có muốn anh chị em đứng ngoài không ạ rõ ràng là không muốn cho chúng đứng ngoài đúng không bởi vì rõ ràng là chúng ta phải ở trong thị trường chúng ta mới kiếm được tiền nhưng rõ ràng thời điểm này chúng ta cứ ở trong thị trường là kiếm được tiền ở trong thị trường thì mỗi một chu kỳ như này chúng ta thấy là thị trường nó sẽ giúp chúng ta có được nhiều lợi nhuận hơn nhưng ở trong đoạn này nếu khuyến nghị chúng ta đứng ngoài ở ờ, ở trong thị trường thì điều diễn ra chúng ta tiếp tục mất tiền tiếp tục mất tiền và tiếp tục mất tiền câu hỏi là thật ra là nếu có thể cho chúng ta mua một cái cổ phiếu trong đầu tư dài, dài hạn thì sao dài hạn thì sao ạ đúng không dài hạn thì sao nếu chúng ta đầu tư dài hạn thì bây giờ chúng ta thông minh hơn một chút ạ anh chị em nhìn thông minh một chút rõ ràng là trong một cái xu hướng lớn nhất của thị trường này ạ chẳng hạn đây là năm 2017 16 17 thị trường có thể sau một khoảng thời gian rất là dài thì bắt đầu từ 17 đi ạ đây chúng ta gọi là 17 đi anh chị em có nhìn thấy 17 đâu ạ nếu anh chị em nhìn thấy 17 comment số 17 ạ thì cổ phiếu từ 17 sang năm 18 và đến giữa năm 18 là kết thúc chu kỳ nên chu kỳ thị trường nó chỉ mất khoảng bao nhiêu ạ à? từ 17 sang 18 chỉ mất một năm rưỡi là nó kết thúc và nó đi rất là sâu vậy nếu chu kỳ thị trường từ 17 sang 18 nó kết thúc à chúng ta nhìn lại đây 17 này sau nó tăng đến năm 18 và chúng ta không kiếm được rất nhiều tiền từ bội tiền từ đầu tư chứng khoán và bản thân Dũng đã cũng kiếm được rất nhiều tiền ở dạng này nhưng nếu trong trường hợp mà giai đoạn 18 là giai đoạn gì ạ à? suy thoái đã đi xuống thì các bạn cứ mua thì các bạn thấy điều gì diễn ra bạn mua bạn thấy điều gì diễn ra bạn lại tiếp tục giống như gì ạ à? giống như những nhà đầu tư đang nằm ở đây bạn lại tiếp tục giống như những đầu tư đang gì à? bám cố chấp bám ở đây vậy thời điểm này thời điểm này là điểm cơ hội duy nhất để bạn gì ạ à? để bạn lựa chọn đó là gì ạ à? bạn lựa chọn nó là gì ạ à? đứng ngoài đầu tiên là đứng ngoài bởi vì nếu bạn lựa chọn mua cổ phiếu giá trị ở giai đoạn này thì cổ phiếu vẫn giảm rất sâu bởi vì trong giai đoạn này nếu ai đó có theo dõi thị trường bao nhiêu bạn đã nhớ là trong giai đoạn này này nếu các bạn theo dõi thị trường thì rất nhiều các thông tin thất thiệt đã gì ạ à, được đưa ra thậm chí là những cái thông tin mang tính chất là gì ạ à, cái ông này bị bắt bớ hoặc ông kia bị bắt bớ rất là nhiều thông tin đang diễn ra và năm 2018 này cũng đã có một vài nhà đầu tư đưa ra thông tin sai quy định tức nhà đầu tư người ta gì ạ à, lợi dụng các gì thiếu hiểu biết của nhà đầu tư cá nhân và người ta đưa ra thông tin và đã có một vài nhà đầu tư một vài trong nhóm đó đã phải vào vào vào kho rồi nên chúng ta thế là chúng ta nên cẩn thận với các thông tin bởi vì xu hướng nó xuống thì gì ạ à? không phải thông tin nếu thông tin tích cực thì cổ phiếu cũng không lên được các bạn hiểu không ạ hello các bạn có thể comment đúng không ạ trong trường hợp ở giai đoạn này thông tin tích cực cổ phiếu cũng không lên được comment ạ à. để các bạn hiểu rõ rằng là thông tin tích cực trong xu hướng giảm là lúc để chúng ta bán ra chứ không phải lúc chúng ta mua vào đấy là cái tư duy đó là tư duy mà các bạn cần phải trong xu hướng đi lên thì tin xấu bị bỏ qua và chúng ta lúc đó là lúc mà tin xấu là chúng ta mua cổ phiếu vào bởi vì nó sẽ tiếp tục đi lên còn trong xu hướng giảm thì thông tin tích cực là cơ hội để chúng ta bán ra bởi vì sau quá trình hồi thì nó lại tiếp tục giảm xuống và tiếp tục giảm xuống nếu bạn nào đã từng biết cái điều này rồi hoặc là đã đọc cuốn sách thuần hóa sư tử đó là cuốn sách nói về chứng khoán rất là sâu đó là tài chính hành vi thì các bạn có thể comment số 10 được không comment số 10 ạ à? thế thì ở đây các bạn có thể comment ạ à? các bạn comment và like cho Dũng một like được không các bạn tại vì Dũng muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể giữ được tiền và cùng DVD nhìn vào cái nhịp mới chứ không phải là mong muốn thì mong muốn chúng ta giữ được tiền để chúng ta vào nhịp mới còn chúng ta hết tiền làm gì mà hết tiền thì dùng gì mà kiếm mà có thể lấy lại nữa nên ở đây ai chẳng muốn chúng ta giữ được tiền nên Dũng là cái người mà gần như là duy nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam là là gì ạ à? luôn luôn luôn luôn cảnh báo cho chúng ta cách để giữ tiền tốt nhất trong đoạn này đúng không ạ luôn luôn như vậy anh chị em cứ để ý xem khi mà thị trường nó vào đáy thì lúc đó có thể DVD sẽ là người đầu tiên cho các bạn cơ hội để tham gia được thị trường các bạn yên tâm bởi vì đấy là cái cái mà trong vết A nếu bạn nào học vết A Vậy bao nhiêu bạn đã gì ạ, nhận được tài liệu vết A của DVD rồi có thể comment cho Dũng 100 đúng không ạ? Nếu các bạn đã nhận được tài liệu trên cái trang page của mình Quang Dũng DVD ạ. Nếu các bạn nhận được uh, tài liệu thì comment cho Dũng để Dũng biết là các bạn đã nhận được ở uh, trên cái page đó, à, uh, page Quang Dũng DVD ạ. Thì anh chị em nhận được, anh chị em comment nhé à, một trăm À, trăm còn bạn nào chưa nhận được thì có thể tiếp tục vào bởi vì trong cái phần đó có rất nhiều kiến thức và đặc biệt là có một cái cuốn sách mà thực tế là các bạn không có đâu tài, tài liệu này là tài liệu mà Dũng đã mua ở nước ngoài về có thể sau một thời gian nữa người ta lại xuất bản người ta lại cấm không cho xuất bản nữa nhưng cái tài liệu này là Dũng đã mua mà ở nước ngoài về đấy thế thì các bạn vào để các bạn à, à, xem xét nhá tức là có hai tài liệu tài liệu là một tài liệu là VSA Dũng đã soạn ra và một tài liệu là các tín hiệu để các bạn có thể xem lại và tới đây DVD sẽ làm video về những chủ đề để các bạn có thể nhận ra hiểu rõ hơn về việt nam ok thì không ạ đấy thì các bạn nào có thì các bạn nhờ và các bạn nhớ là hãy gì ạ follow chia sẻ nhớ là chia sẻ cái cái cái thông tin đấy cho những người bạn chúng ta biết tại vì chúng ta muốn thành công thì đơn giản nhất là chúng ta giúp người bạn chúng ta thành công muốn thành công thì giúp bạn thành công đơn giản thôi giúp người bạn chúng ta thành công là chúng ta thành công Thế bây giờ chúng ta quan sát này nếu chúng ta nhìn ở đây Vậy nếu bạn đầu tư là năm 17, 18 đấy này thì thời gian một chu kỳ nó nó dài không ạ? Thông thường thời gian một chu kỳ về của Việt Nam nó chỉ mất khoảng một năm rưỡi thôi. Vậy nếu bạn lại tiếp tục bạn mua ở vùng này thì nó đúng là 4 5 năm mới ok đúng không ạ? 4 5 năm mới ok. Mà quan trọng là chúng ta phải vào đầu chu kỳ từ năm 17 sau đó 18 giữa năm 2018. Thời điểm này là DVD có làm bản tin. À, thời điểm này DDB có làm bản tin và đã có rất nhiều nhà đầu tư đã thoát ra vùng này như bạn đã biết từ thời điểm này ngày mùng 6 tháng 4 mùng, mùng 4 tháng 6 cũng chính xác không nhớ rõ ở trong cái vùng này tức là ở đây chúng ta gọi là mùng 6 tháng 4 đấy mùng 6 tháng 4 DVD có chia sẻ là thị trường đạt đỉnh thành điểm phải bán ra và sau đó thì thị trường bắt đầu đi vào giảm rất là mạnh và một chúng ta ai đó cũng đã nhìn thấy là thời điểm này Dũng có bảo là bán hết bán hết ra và chúng ta cũng đang thấy nó đang tiếp tục đi lên và thỉnh thoảng nó tạo ra những sóng ngắn này và tiếp tục đi xuống thỉnh thoảng nó tạo ra sóng ngắn này tiếp tục đi xuống và những cái sóng như này là những cái sóng mà chúng ta thấy là nó có thể khiến chúng ta mất tiền nếu chúng ta mua chúng ta không hiểu rõ và cái chu kỳ này nó tiếp tục diễn ra nếu trong trường hợp nó tích cực nó kéo lên thì cái đoạn này nó chưa thể nào tạo ra chu kỳ mới các bạn nhé nếu cái đoạn này này nó tái tích lũy để đi lên đó thì khả năng để tạo ra chu kỳ mới đoạn này là rất là thấp khả năng rất là thấp nhé bởi vì thứ nhất là gì ạ chưa có dòng tiền lớn tham gia vào điều thứ nhất là chưa có dòng tiền lớn tham gia vào điều thứ hai là gì ạ các bạn biết rằng là để cho một cái cổ phiếu đi lên nó cần phải thời gian tích lũy khá là dài thời gian tích lũy và có dòng tiền lớn nên việc mà chúng ta cần phải có kiến thức có trải nghiệm có kinh nghiệm đấy là thì chúng ta mới đầu tư ok được nên đầu tư chứng khoán là chúng ta tập trung vào một năm đầu tư như này thôi ạ một năm 2021 22 Đấy, từ năm 20 chúng ta gọi là 21 22 năm rưỡi là chúng ta có thể ăn 10 năm đến 15 năm không hết tài sản nếu chúng ta biết cách đầu tư chúng ta có thể đầu tư 18 này từ 17 này sang 18 là chúng ta có một tài sản rất là lớn 10 đến 10 năm không hết được nhưng khi mà chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư trong xuống giảm tiếp tục đầu tư trong xuống giảm này chúng ta mất tất tiền hãy gì ạ dừng nghe bất cứ ai cả vì bởi vì các bạn hãy nghe thị trường nó mách bảo thị trường mách bảo là trong xuống này thì không phải là cơ hội các bạn bắt đáy nha đây không phải là cơ hội bắt đáy đây không phải là cơ hội bắt đáy và chúng ta thấy là trong chu kỳ ngắn của thị trường thì một chu kỳ ngắn nó cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn và nó tiếp tục đi xuống nó chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn tiếp tục đi xuống và lịch sử nó đang chứng minh tất cả chu kỳ này rất ngắn trừ một hai chu kỳ lớn hơn đó là chu kỳ năm 2017 và 2018 bao nhiêu bạn đã hiểu điều này rồi có thể comment cho Dũng số 3 được không nào ai có thể hiểu điều này à tại vì phần lớn chúng ta sẽ thấy rất là em sẽ mua cổ phiếu đoạn này và em đầu tư 5 năm nhưng không phải là mua cổ phiếu đầu này đầu tư 5 năm chỉ mua cổ phiếu khi nó bước vào chu kỳ tăng chỉ mua cổ phiếu khi nó bước vào chu kỳ tăng vậy chu kỳ tăng chúng ta chưa biết hãy đợi à chưa biết thì hãy đợi á à? khi nào nó tăng Dũng sẽ chia sẻ bây giờ Dũng chưa biết là khi nào nó tăng nhưng chỉ biết là đây nó đang rủi ro với chúng ta nó đang rủi ro với chúng ta nên các bạn lưu ý là nó đang rất rủi ro với chúng ta nên chúng ta cũng chưa biết khi nào nó tăng nhưng chúng ta hiểu hiểu đơn giản là nếu bây giờ chúng ta thấy nó đang bị gãy kênh nó đang có dấu hiệu test kênh test mà thiếu cầu à đây là giảm tại sao thiếu cầu bây giờ đây là phiên thứ nhất nó giảm phiên thứ hai nó giảm như là giảm chúng ta là biên độ này cũng lớn và hiện tại nếu cái biên độ này là lớn doji như này Vậy cái Doji này yếu như này mà không có dòng tiền lớn ra thì nó chỉ cần bẻ một gãy nhỏ thôi là quá trình bán tháo. Quá trình bán tháo thì toàn bộ dòng tiền lớn đang bị tích lũy ở đây họ cần phải bán hết. Toàn bộ dòng tiền lớn đang bị tích lũy ở đây họ cần phải bán hết. Đương nhiên là họ phải cần bán hết. Đúng không ạ? Cần phải bán hết. Đó là gì ạ? Cần phải bán sạch luôn chứ không phải là chúng ta thế nên cái này nếu bạn nào mà nghiên cứu về VSA thì các bạn nhớ là đăng ký vào cái phần của Dũng để các bạn có thể nghiên cứu được VSA nha cái cái uh, bếp Quang Dũng DVD ấy, thì có tài liệu để các bạn nghiên cứu sau đó Dũng sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu về chủ đề này đúng không ạ anh em đồng ý không ạ tức là sẽ gì ạ các bạn phải có tài liệu các bạn đọc trước á sau đó Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta ứng dụng cái đấy vào trong đầu tư chứng khoán thì các bạn thấy là các bạn kiểm soát được quy luật cung cầu chứ bây giờ trong đầu tư chứng khoán nó có gì ạ à? bốn biến bốn biến đầu tiên là kinh tế vĩ mô thì chúng ta biết là kinh tế vĩ mô ban nãy quan sát thì chúng ta thấy là tỷ giá đang ở mức rất là cao đúng không tỷ giá mọi thứ lãi suất mọi thứ nó vẫn đang rõ ràng chưa rõ ràng đây, nhận định thị trường thì người ta vẫn cứ nhận định thôi ạ à. đây qua lăng kính kỹ thuật thì bên tăng bên giảm mà nếu chúng ta cứ dựa vào nhận định này thì thực tế là Dũng không muốn đánh giá cái này mang tại vì cái này nó nó không chính xác tại vì nếu các bạn thống kê lại thì các bạn sẽ thấy rằng là có ông bảo tăng có ông bảo giảm đều chuyên gia hết tại sao ông bảo tăng ông giảm và chúng ta nghe như này thì chúng ta sẽ gì ạ mình loạn hết cả trường nên các bạn đấy các bạn phải trang bị cho mình kiến thức căn bản để các bạn đầu tư điều thứ hai các bạn cũng nhận định đây là gì ạ đây là nếu chúng ta quan sát ở đây thì dù là các quỹ lớn hay một số cái họ mua cổ phiếu vào nhưng mua cổ phiếu vào thì họ cũng chưa phải là mua số lượng lớn nên chính vì vậy thì bạn cũng lưu ý là mua cổ phiếu này là họ đã chốt một khoản lợi nhuận khá lớn ở giai đoạn trước rồi bây họ mua đôi chút rồi còn để tạo đáy thì nó còn chưa còn lâu rồi nó mới tạo đáy đấy là cái chúng bạn có thể đọc tức là thông tin ở mua bán ở đây ngoài ra các bạn có thể đọc những cái thông tin khác như là à, Fed tăng lãi suất hay là khả năng Fed tăng lãi suất lớn hay không thì tất cả cái điều này nó đều phản ánh rất rõ trên cái việc ở giai đoạn này không có dòng tiền tham gia vào vậy khi mà không có dòng tiền tham gia vào thì căn bản chúng ta hãy gì ạ hãy đứng ngoài tốt nhất đứng ngoài bởi vì được thì không được không biết là được bao nhiêu nhưng mất thì chúng ta phải mất rất là lớn mất khổng lồ luôn ạ mất khủng khiếp luôn nên các bạn lưu ý cho Dũng nhá lưu ý cho Dũng là hãy kiên nhẫn một thời gian nữa khi nào thị trường nó có những vùng tạo đáy chuẩn Dũng sẽ cùng chia sẻ cho anh em để anh em biết được khi nào tạo đáy vì hãy đăng ký kênh của Dũng để các bạn có thể nhận được những video tiếp theo à, một số bạn là mới đầu tư F0 hoặc là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì các bạn à, có thể tham khảo một cái, cái chương trình à, này của Dũng đó là khóa học bí mật đầu tư khóa học bí mật đầu tư thì đây là khóa học online mà nó có 31 bài và Dũng sẽ có những trình miễn phí dành cho các bạn như khóa học đầu tư này là cái chương trình mà Dũng thấy là nó rất là chất lượng để giúp cho các bạn đầu tiên là các bạn hiểu rõ về xu hướng hiểu rõ về chu kỳ thị trường hiểu rõ về cảm xúc hiểu rõ về gì ạ hiểu rõ về những yếu tố về uh, cơ bản kỹ thuật nó vận động ra sao một số bạn thì hỏi có nói rằng là trong cái chương trình này có nhiều cái nó không rõ ràng câu chuyện ở đây vấn đề nó không rõ ràng ở đây là cái gì thì đây các bạn có thể hiểu đơn giản này cái chương trình này nó không thể nào dạy cho bạn chi tiết được hết tất cả mọi thứ là sự kinh tế vĩ mô chúng ta chỉ nắm nó một kinh tế vĩ mô nó rất lớn chúng ta chỉ hiểu nền tảng là kinh tế vĩ mô nó đến đâu từ lãi suất này từ gì ạ à? từ tỷ giá từ lạm phát từ gì nữa tất cả cái này nó mang chỉ là nền tảng thôi không thể phân tích uh, quá sâu được cho chúng ta hoặc là VSA ở đây các bạn chỉ hiểu đơn giản nó là gì ạ quy luật cung cầu là gì này thế nào là tích lũy thế nào là phân phối và một số các mẫu hình để bạn tham khảo thôi làm sao mà có thể phân tích chuyên sâu được hết được và tất cả cái điều này các bạn nắm được toàn bộ tổng quan để các bạn xem là cái đầu tư của bạn nó đúng hay sai và cuối cùng đó là gì ạ à, các về à, chúng ta gọi là phân tích à, cơ bản thì nó cũng chỉ giúp chúng ta hiểu rõ rằng cái báo cáo cái bố cục báo cáo tài chính doanh nghiệp bố cục của gì ạ à? sông đồ chiến lược của doanh nghiệp như nào bố cục của gì ạ à? những cái cổ phiếu dẫn đầu như nào còn để để phân tích từng cổ phiếu dẫn đầu thì có lẽ là chúng ta cần phải một cái chưa cái thời gian lớn hơn mong rằng sẽ được cộng tác cùng anh chị em và các bạn trong thời gian tới mà một cái điều nữa đó là gì ạ à? như anh bạn nào đang Hồ Chí Minh thì ờ, vào mùng 6 mùng 7 đây là cái thời thời gian vào đúng ngày mùng 6 mùng 7 đây là cái lịch ạ à. đây là cái thời lịch mà DVD có thể sẽ diễn ra một uh, cái khóa À, đào tạo trực tiếp của DVD ở Hồ Chí Minh nếu bạn nào quan tâm đến cái chương trình này diễn ra ở Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đăng ký vào cái ở dưới cái cái cái page này cái uh, YouTube này Dũng sẽ làm cái đường link để các bạn đăng ký và Dũng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong Hồ Chí Minh vào mùng 6 7 tháng 8 năm 2021 và nhớ đăng ký kênh để chúng ta sẽ uh, nhận được những video mới nhất trong cái chương trình này chúc bạn đầu tư thành công và cảm ơn các bạn đã lắng lắng nghe theo dõi video của Dũng trong buổi trưa hôm nay xin cảm ơn rất nhiều